không biết làm cách nào để có thể giúp cho Siro trở lại thành người bình thường đây ta Hay các bạn ơi nếu những bạn nào mà đã từng xem tập trước á thì chắc các bạn cũng biết rằng là tập trước bọn mình đã lên trên tận tuốt trên mặt trăng luôn để bọn mình giải cứu Siro về và lúc đó ổng là con người bình thường tự nhiên cứu về đây cái tự nhiên ổng biến thành ma sói tiếp rồi các bạn ơi thiệt khổ lắm luôn á Ê, trời ổng ổng ổng cắn mình các bạn ơi con ma sói đáng ghét này Hay bây giờ á Siro biến thành ma sói rồi Siro không còn nhớ bọn mình là ai hết Siro còn quýnh bọn mình nữa hung hăng ghê luôn các bạn ơi bây giờ không biết cách nào để giúp cho ổng trở thành người bình thường đây mấy bạn nào biết cách nào nhớ bình luận cho mình biết nha chứ mình thì mình không biết rồi mọi người mọi người có cách nào giúp siêu trở lại bình thường không uhm, cách nè ê tôi biết tôi có cách này hay lắm nè phong trời ơi mới nghiện ra luôn biết cách sao gì? không bây giờ ông Siro biến thành sói đúng không bây giờ mình chơi bài ma sói với ông thế nào ông có sẽ biến thành người đúng không hay không ê tào lao tào lao bây giờ mình là thả ông ra cái là ông sẽ nhào vô ông ông cắn tích đảo mọi người luôn á chứ đó mà chơi bài ma sói ờ, ơi à. có ai có cách nào khác thay ơn không chị chị chị chị chị chị Bây à. giờ chị lấy con dao chị vặt trụi lông của cái con sói kia đi kiểu gì cũng ra lô luôn. Trời... Ê, trời ơi ca mui là ca mui chị nghĩ sao vậy? Chẳng lẽ chị tính làm món thịt sói nướng mồi hay gì mà chị vặt lông ổng tào lao à? Bây giờ nè tìm cách nào đó nó nó hay hơn đi có ai có cách nào hay hơn không? Dịch có cách nào không? Ừ, theo kinh nghiệm một nghìn năm nghiên cứu cái thằng này mà cứ đánh tao hoài ờ, theo kinh nghiệm một nghìn năm nghiên cứu của anh á thì á anh thấy là mỗi khi mà người ta trúng tà thuật á thì chắc chắn khi mà chúng độc thì chúng ta phải làm gì hả Phong? Phải có thuốc giải đúng không? À, đúng rồi, ừ. hợp dạ. lý. Ừ. Bây giờ anh nghĩ như vậy này Bây giờ tụi mình đang có ở đây một hai ba bốn năm sáu người ừ. Bây giờ mình chia ra Mỗi người đi tìm một món đồ ăn đi Xong mình mang về Mình cho CEO ăn thử lần lượt lần lượt những thứ đấy biết đâu trong đó lại trúng một cái có thể giải độc thì sao Ồ, oh, cũng hợp lý ha Ủa mà anh đi ừ. thường thường chó sói nó hay ăn gì anh? Hả? Cho nó ăn bà chó À, à quên, lộn những cái mà bên ngoài tự nhiên Những cái mà không phải là của mấy con chó nhà ăn được À, vậy hả trời ông, ông đòi cho ông siro ăn bả chó rồi ông ông chết luôn rồi sao tàu tao quá tàu ơi cái đồ ác độc cái đồ ác độc thôi được rồi bây giờ bọn mình cùng nhau đi kiếm đồ ăn đem về cho siro ăn để siro giải độc nào bạn ơi thầy không à. biết là chống ăn gì đây ta à mà mọi người nhớ cẩn thận nha bên ngoài zombie nhiều lắm á cho nên là ra ngoài phải cẩn thận nghe chưa mọi người ok rồi, mọi người chia nhau tí hết nhau ở đây nha rồi ok ừ. Ừ kiếm đồ ăn hả bây giờ kiếm gì giờ ta mình không biết có món gì ngon để kiếm cho siro ăn để giải độc hết à mà thường thì chó sói là ăn gì các bạn các bạn nghĩ chó sói ăn gì bình luận cho phong biết đi chứ phong biết chó sói ăn gì hết trơn á Hey, mọi người ơi, bây giờ mình không biết kiếm cái gì cho con sói ăn hết trơn á Mình đi kiếm mãi mà không có đồ ăn các bạn ạ à. Mà mình sực nhớ ra mình có bánh kem trong tay nè Sao mình không cho đồ ăn thử bánh kem ta Ủa, Sim, Sim về hả? Ừ, trời tôi kiếm lại chưa hơi bị nhiều món ngon Wow, đó. Jimmy ờ. tốt bụng quá à Jimmy kiếm nguyên con Chocobo về cho Siro ăn luôn Nani? Trời vậy em cái gì kiếm con Chocobo vậy? Cái này Chocobo của tôi để cửa chứ phải để ăn Trời à, đất ơi Vậy hả vậy hả? Tôi có sọt nó lúc mong mày rồi Trời con sói phun nó nó phun lửa ông ông dịch kìa trời. Đúng là ma sói vậy? ghê thiệt, phun lửa dịch chết queo luôn rồi. Anh gì? Trời ơi, con sói này mình phải tìm cách gọi là cứu ổng thôi bạn ơi chứ không thôi ổng biết thành ma sói ổng đi quýnh người lâm la khổ quá. Thôi để em mua bà chó. <laughs> Ê tào lao nha. Chó là bạn không phải là thức ăn nha. Anh anh đem đi mua bả chó để làm gì? Em, có để không từ đầu giờ nó quýnh anh không? Trời ơi, sao không mấy à. người kia? dù gì ổng cũng là bạn mình mà từ từ đi bây giờ Vì nha đúng là chigo mà mọi người tập trung lại đây mọi người tập trung lại đây bây giờ đầu tiên nè là tôi là ờ, tôi là có cái bánh kem nè để tôi cho ổng ăn thử bánh kem coi ổng có trở thành người không nha ok ấy da trời chưa kịp qua anh đây sao nó đi cho cho sói ăn bánh kem vậy Ê cho sói không bao giờ ăn bánh kem đâu ăn bánh kem mà đau bụng chết đó ủa em tưởng là cho sói ăn bánh kem ủa rồi cái bánh kem em đâu dạ. vậy ổng ăn hết cái bánh kem ở trời trời cái con sói này tôi mới vừa nói cái ổng ăn bánh kem với tôi luôn bạn ơi ủa mà khoan mọi người Hỏi ơi nó biến được người là là anh quyền lại phong mười lại luôn không ủa vậy giờ ông ăn gì hả nãy mình đi vô gần á mình nhặt được cái hạt ốc chó này cho ông ăn vô cái ông ốc chó luôn trời tao tao tao ủa à? chị cái hạt này thông minh mà hạt ốc chó người ta ăn vô là để người ta thông minh hơn hiểu không mặc dù nó tên là hạt ốc chó nhưng mà ăn vô là sẽ không bị ốc chó tào lao quá ông nói bậy bạo mà bây giờ đây này, đây đây hợp lý hy vọng là ổng ăn cái này vô á là ổng sẽ thông minh lên rồi ổng biết anh người ấy ấy đừng quýnh nha cô đừng quýnh nha ấy da nè à, thấy cho nè rồi coi coi ổng coi coi ổng ổng ổng có ăn không nha các bạn nha rồi xong cây ơi ổng, rồi ổng không xong lưa không thèm luôn trời ơi thèm luôn rồi luôn kìa. Rồi, em luôn Trời ơi, ê, sói si đôi đây là cây Cairo chứ phải là cô bé hoàng hoàng hoàng hoàng khăn đỏ đâu mà quýnh ta hoài tào lao quá. Bây giờ ờ, còn ai có món gì khác không? Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, Hả? Trời ơi, nhường nhường nhường nhường chi Rồi, cao mua cái gì đây? <clears throat> cà rốt là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe chị biết đấy chị ăn cà rốt cà rốt người ăn mệt ghê trời em nói chị nghe nè em nói chị nghe nè trên đời này không có ai <laughs> thích ăn cà rốt giống như chị hết á cà rốt đó là chỉ đem nấu cà ri là là ngon nhất thôi chứ không có ai mà gọi là cầm để ăn sống với con sói nó còn chơi không thèm ăn kìa đó ừ. còn ai có cái món nào khác không tôi tôi cà à, quên chó sói thì không thích ăn đồ sống đúng không nhưng mà chắc chắn sẽ thích ăn hắn thôi chứ chắc luôn rồi đây đây đây ăn đi ăn đi nào ăn đi, hamburger hả dạ. thôi cho tôi yeah. xin nha xin về vậy em nói bây giờ tôi cho cái sỏi nè tôi thôi rồi xong tôi em em phải chấp nhận đi rồi phong thích ăn hamburger thì để cho xong phong ăn đi thôi phong ăn xong mình bê phong ném vô cho sói ăn vậy thôi vậy thôi tôi cho cho sói ăn hamburger luôn nè ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi Ôi không thèm luôn. Trời ơi, em ăn luôn. Chảnh hả? Đi luôn đi luôn, chạy luôn rồi. Trời ơi. Chảnh nè, chảnh nè, đánh bây giờ. Hàng ơi.

cầm nhầm trời ơi cầm nhầm đây trời ơi nhầm xiết đây chính xương hả xương thần kỳ đấy mà tôi hay đưa cho bé mưa ăn á đấy bé mưa cũng là gọi là dòng của sói mà siro cũng là dòng của sói thì tôi mong gọi là cái thức ăn này sẽ giúp gọi rô hiện hình lại đấy ok ok siro ăn đồ đồ của bé mưa xin làm gì không nghe sao nghe sao nghe buồn từ từ từ từ từ từ anh ra mà từ anh đây đây của của anh đây đây đây đây đây đó đó. Roan liền, Ro là Roan liền Trời Ui. ơi xúc phạm siro á là chị biến thành người sói nhưng mà bên trong bên trong con sói này vẫn là siro chứ không phải là bé mưa đâu mà sim cho siro ăn ăn xương xúc phạm trời trời ơi mấy bạn này núp á à, đi tìm đồ an toàn nào là bắn gato rồi bánh hamburger nhìn ăn à đó lại chưa lại chưa ghê chưa nhìn à. nào đó. anh đã tìm được một loài thảo dược cực kỳ quý hiếm ở trong rừng luôn cái loại này không phải dễ tìm đâu nha bây giờ cho cho sói ăn là nhìn là test nè nào Ê, đi Ủa anh, anh cho ăn vô vậy? Ê trời Hả? Ê, ê anh ơi cái cái này em nhớ là cái nấm độc hình như là lần trước uh, ờ, cây đôi với anh ăn vô xong anh bị đau bụng rồi anh uh, đi toilet luôn đúng không Hả? trời ơi đâu phải đâu cái nấm này nấm khác rồi anh nhìn nhìn màu giống thôi nhưng mà khác rồi xin anh thử anh Đấy. Ủa? Nấm này là hôm bữa, nấm này ngon lắm, nấm này nấu ăn lên phơi lắm. Em cho anh thử ăn nấm mà. Ôi, Trời ơi, ăn thử đi, xin ăn thử đi, ăn thử đi. Đây, đây, trời ơi, con dịch nha. Ăn Ủa, đã ăn nóng sướng nhở chưa, chưa, chưa, chưa, chưa, chưa, xong, chưa, xong một cái rồi, xong cầm một cái rồi Um, ăn được không? Ủa sao ăn trời ngon lắm Xem nhìn xong Xem nhìn Simi ăn xong cái người Simi bị gì xanh xanh kìa vậy đây Trời Sam ăn kìa, chị em Sim Sam ăn kìa Trời Sam Ủa gì vậy? Thôi, đấy vậy sao vòng tròn vậy biến hình hả? Tại gì? Vậy đây, Anh quá đáng lắm luôn dịch, anh quá đáng lắm dịch quá đáng lắm nghĩ em không hiểu giết đấy bây giờ nè bây giờ xin nữa anh lúc bây giờ mình lấm mình lấm cục này cho mình casino anh này này thì biến thái biến thái nè anh anh dịch này thiệt luôn á anh anh dịch quá đáng quá trời luôn á siro nghĩ sao anh cho siro ăn này tào lao hey, bây giờ cho ông ăn cái gì được bây giờ mấy bạn trời ơi ăn cái gì ông cũng không biết hành người hết để tôi xem coi à đây em mới vừa kiếm được thêm cái quả này ngon là em cho ông ăn em ơi con sói mà ăn quả này là mình mình đi với con sói luôn em ủa em thấy cái quả này em thấy ở trong cái nhà tù của anh em không biết quả gì để em cho ông ăn thử ủa sao chạy vậy ôi chạy chạy đi mọi người chạy đi mọi người ủa, ủa, trời cái này là quả lựu đạn hả em không biết luôn á em mới chọi ra xong siro bay lên trời luôn mọi người trời ơi không nắng quá trời quá đất luôn à, vậy giờ sao ta trời ơi giờ làm cách nào trời để em kiểm tra em người em còn gì không ừ, giờ em không kiếm được gì ngoài mấy cái bình sữa nè mấy cái bình sữa được mọi người em thử sữa à? sữa ờ. đó ủa vậy thử ờ. đi ai chả biết nè chả biết làm sao ồ ừ. khoan từ từ theo như kinh nghiệm chơi game của em thì những người nào bị trúng độc thường người ta hay uống sữa vô để người ta giải độc lắm luôn á có khi nào là ông rô uống sữa vô ông thành người không ta có khi nào ông dịch có khi nào là khi rô dạ. biến thành sói là một cái bùa phép à, mà giống như một các hiệu ứng có bất lợi ở, ở trong trong mini world ok đâu để em thử coi Nè rồi uống sữa hử đi đâu Uống sữa đi anh Ê, ê, mọi người hình như là tôi thấy ông Siro ông ông ông uống rồi kìa mọi người hình như là ông ông ông chịu uống rồi kìa chịu uống rồi trời Siro trở thành người bình thường rồi các bạn ơi trời ơi, may quá cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội quýnh ông rồi này thì này thì nãy quýnh bằng cái này này hồi nãy quýnh bằng tôi nè quá giật cái gì quá giật cái gì bọn tôi nè ô ô ê mọi người ơi trời ơi ôi ôi sao nhìn nhiên tối đây à Trời ơi là trời Ông biến thành ma sói xong ông đuổi theo ông quýnh mọi người quá trời Bây giờ ông còn hỏi à. nữa hả À, à nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi trời anh anh anh về lại anh về lại xong anh thấy quá trời quái vật luôn á anh anh hóa sói lên anh cầm cái kiếm này là anh quá không lại rồi anh hóa sói lên anh với tụi nó xong rồi cái tự nhiên anh ngất đi anh không nhớ gì hết trơn á Trời ơi, ừ. anh không chỉ quýnh zombie đâu nha Mà anh hóa thành con sói xong cái anh uh, gọi là quýnh luôn Cái thành viên của Hero Team quýnh bọn em sắp mặt luôn á Bọn em phải khó khăn lắm mới đánh lại anh á Ủa mà, mà, mà, ủa mà Siro Anh có biết là làng mình cái làng Hero Team bọn mình bị zombie tấn công rồi anh anh có biết không Trời Ê, ủa vẫn còn trong làng hả ủa tưởng mọi người cứu tôi ra rồi chứ Trời làng mình bây giờ zombie quá trời luôn Mà bây giờ chỉ có mỗi mình em nè Sammy với Mr. Dịch là biến thành siêu nhân được thôi Mà chỉ có ba người thì làm sao mà đánh lại được lũ quái vật À mà khoan quên mất Quên mất quên mất Ủa đâu anh còn giữ cái vũ khí biến hình của anh không Nè đang cầm trên tay này ba Tính ra không dùng vũ khí biến hình sao hóa sói được Ồ trời ơi vũ khí của Rô vẫn còn hả Vậy có nghĩa là mình nè Dịch nè Sam nè với lại Rô Vậy là bốn người rồi bốn người biến hình siêu nhân được rồi Ủa mà Rô Rô bây giờ anh thử sử dụng coi coi có, có dùng được không Sử dụng hả ok Hừ, Siêu nhân tuyên trụ biến hình Wow, trời ơi, Siro biến thành siêu nhân rồi nè bạn ơi Trời ơi, xịn Rô ơi Vậy là vũ khí của Rô biến thành siêu nhân được rồi à, Vậy là bây giờ siêu nhân tứ trụ đã có được 8 người À nhầm bốn người chứ bốn người biến thành siêu nhân được rồi nha bạn nha ờ, ai, ai, ai. Không phải là bốn người Mà là năm người Ủa, Sao lại năm người Ủa? Nè, cái này siêu làm gớp nè. Trời ơi, bà ơi. Ôi. biến hình của mình. Hình như cái này là hình như cái này là đồ biến hình của Simi đúng không? Ừ, đúng, à, đúng rồi, đây cây lâu nhà ở Simi nè. Trời dạ. ơi, Simi, vậy thì giờ Sim thử Sim biến hình cho bọn tôi coi đi ai ok Siêu nhân tứ trụ biến hình Wow, wow. Trời ơi, bộ đồ siêu nhân của Sim hiện lên này nè Wow, vậy có nghĩa là bây giờ là simi nè, Mr. Dịch nè, Siro, Phong Cận với lại là Sammy là năm người luôn bạn ơi. năm người có thể biến thành siêu nhân được rồi. Ơ mà khoan, nếu như mà Ê cài, ê cài, ê cài, ê cài, cài, cài, cài, cài, cài, cài. Em, em, nghe chưa? Em nghe chưa? Lùi, lùi, lùi lại mình tách biệt với xã hội quá, mình lùi lại, lùi lại, lùi lại đi. Đúng rồi, gì không có đồ đâu, cái gì vậy cái đâu. Đừng buồn, đừng buồn, Camu với Kairon đừng buồn. Trước sau gì tôi cũng sẽ chế tạo cho hai người vũ khí biến thành siêu nhân thôi. Tôi là Phong Cận thông minh mà. Hả? Gì anh? Ông ơi, ra đây ra đây nó nghe nè ra đây nó nghe nè sao ờ hôm bữa anh biến anh sói anh đánh tụi nó anh đánh không có lại tụi nó mạnh lắm xong ừ. rồi cái anh lên mặt trăng anh mới phát hiện ở trên nó có con chùm em Ủa, chùm ơi á hả? Con, à, con chùm rồi. là con c ba mà hôm bữa mình đánh nó, đánh nó anh em nhớ không? Ghê vậy. Ừ, Ủa, ghê, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ. Ờ, sao? Ừ đó. Trong cái con chùm đó là có một con bự hơn nữa. Thế là anh đánh con đó xong nó rơi ở này à. Ủa, cái gì? Đâu? Ủa, Ủa? Hay vậy? Nó rơi ở này à. Ủa cái này là cái gì đây? Sao nhìn nó nhìn giống cái cây cái cây đao vậy ui trời cây đao này ngầu quá bạn ơi wow trời cái cây đao này ngầu ghê luôn á trời Ủa mà khoan hình như cây này nó có màu đỏ nè ui có khi nào cái cây này là nó hợp với cây roi không mọi người ơi ơi cay cay ông thấy cái vũ khí này đẹp không ôi vũ khí này đẹp á vũ khí này đẹp á đẹp hợp đúng không tôi, đẹp đúng không hợp hợp hợp với ông đúng không ok cái này chắc bán da chai được nhiều tiền lắm thôi mình giữ lại nha dạ. ủa xanh trời ơi hỏi <laughs> được rồi tôi đùa đó bây giờ nè cây đo hãy thử sử dụng vũ khí này đi ủa mà khoan không biết cái vũ khí này biến hình được không không biết vũ khí này biến hình siêu nhân được không ta Ồ, oh, ok ờ, đây, đây, ờ, đây. Ờ. Bây giờ tôi tôi tôi chỉ ông nè. Nếu vũ khí biến hình được thì rất đơn giản thôi. Ông chỉ cần hô lên siêu nhân tứ trụ biến hình là ông có thể biến hình siêu nhân được, hiểu không? Ờ ok ok để okay, thử thử đi, thử đi. Ok. Ok. Ờ, siêu nhân biến hình siêu tùng. Ok, 3 2 1. Siêu nhân tứ trụ biến hình. À. Wow wow biến hình, wow wow biến hình, biến hình, biến hình. Wow, wow cai ơi cai sao mà sao mà tôi thấy ông biến hình cái kiểu gì mà ông nhảy tưng tưng tưng nãy giờ không biến hình là vậy siêu nhân chơi, siêu nhân chơi, siêu nhân chơi, siêu nhân cái đầu ông á mệt quá à, trời ờ mấy bạn ơi vậy là cái vũ khí này của Kairon là chưa biến hình được mấy bạn ơi hàng gì là Kairon nhảy tưng tưng tưng nãy giờ không biến hình được hay vậy chắc là bây giờ mình phải tìm cách để chế tạo cho Kairon rồi chứ không thể nào mà Kairon có thể biến hình như thế này được các bạn ơi ok rồi bây giờ Kai đưa cái vũ khí này cho tôi để tôi chế tạo nè, đưa nè Ai, trời ơi trời Hóa ra nó cũng chỉ là cái kiếm bình thường thôi Chứ nó chưa biến thành siêu nhân được các bạn ơi Nói nó chỉ được có cái là đẹp thôi à Thôi rồi để tôi dùng cái này tôi chế tạo kiếm siêu nhân cho Rồi ok Thôi cây đó nó sâu biến hình nha à, Thôi đừng bắn dây chay không Đừng bắn dây chay nha à. Nhớ vậy là Bây giờ là chỉ có mở một mình bà Camui là cô đơn lẻ loi thuộc một mình một thế giới luôn á ừ, đúng rồi ừ, camui hả yên tâm đi camui á thì em sẽ tìm cái cái củ cà rốt xong em cho chị biến thành siêu nhân bằng bằng củ củ cà rốt được chưa ok Ê, cà rốt nào mà vô lý nữa thế thôi kệ đi mệt à, từ từ từ từ từ ê nhắc tới một mình một thế giới mới thế giới mới nhớ hình như trong tim mình cũng có một người một mình một thế giới thế là mọi người đều nói con mình người đó là không nói á ủa mọi người đã cứu nó về chưa ủa ai tính ra tim mình đầy đủ hết rồi mà giờ còn thiếu ai đâu ủa mà khoan anh vậy ta trời ơi không này không được nha ủa ừ. đúng rồi các bạn ơi mình quên mất tính ra trong tim mình vẫn còn mi mi mà các bạn tại sao mà mình quên cái điều đó ta à, bây giờ sao đây nhỉ Ừ. Ủa, nó, nó, nó, nói vậy là tính ra là mọi người chưa đón bà Mimi về luôn Ờ chưa, Mimi ở chỗ nào sao mà em biết được Trời ơi, không biết giờ bà, bà, bà, bà, bà còn sống không nữa Tại vì hôm trước anh với bà cố thủ ở trong cái nhà tù anh phải bảo vệ bà Thế là anh phải chạy ra ngoài giờ còn có một mình bà trong nhà tù à Hả? Ủa? Trời ơi Mimi ở nhà tù hả? Trời ui vậy, vậy bây giờ mình qua mình coi coi mimi còn bên đó mọi người trời may quá vậy ơi. trời ơi quá lẹ lẹ lên mọi người chết rồi để mimi bị zombie cắn là zombie biến thành heo đó trời, trời, ông tàu quá ui, ui vậy là bây giờ nếu như tìm được mimi nữa thì team mình đã tập hợp đủ 8 người luôn rồi đó Wow, vậy nếu như mà mình chế tạo đồng hồ siêu nhân cho đủ 8 người Thì coi như là team mình có thể gọi là tiêu diệt quái vật để bảo vệ làng rồi Bởi vì bây giờ mới có 5 người thôi vẫn chưa đủ sức mạnh để tiêu diệt quái vật đâu Ok Từ, để xuống đây coi coi Mimi còn ở đây không